Trị xanh nám, da trắng mịn đều một nắm rau ngót dùng đúng cách này. Chỉ với nguyên liệu là cây nhà lá vườn thế này thôi, nhưng nám tàn nhang sẽ biến mất hiệu quả khiến bạn vô cùng hài lòng đấy nhé. Nám tàn nhang không chỉ hình thành do yếu tố di truyền mà khi bạn tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, nắng nóng gay gắt, căng thẳng, thức khuya trong thời gian dài cũng sẽ khiến chúng xuất hiện trên da. Đặc biệt là giai đoạn sau sinh, không dễ dàng trị khỏi như mụn trứng cá, nám là vấn đề rất khó xử lý triệt để, ngay cả khi bạn có đầu tư cả đống tiền đi spa. Thế nhưng cách làm đơn giản, tự nhiên dưới đây lại khiến bạn kinh ngạc với hiệu quả đạt được, cùng thử ngay nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm rau ngót khoảng 50g, muối. Cách thực hiện: đầu tiên, bạn rửa sạch rau ngót, vỏ thật kỹ rồi cho chúng vào máy xay sinh tố cùng 300ml nước lọc xay nhuyễn. Tiếp đến, bạn lọc lấy nước đổ ra cốc, phần bã để riêng. Cách sử dụng Mỗi ngày bạn pha nước rau ngót với một chút muối, không nên thay muối bằng đường vì chúng không tốt cho sức khỏe, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Bạn hãy kiên trì thực hiện ít nhất một tháng để cảm nhận được hiệu quả. Sau 2 ngày, bạn sẽ thấy quen dần và thức uống này ngon hơn. Phần bã bạn dùng để đắp mặt nạ sau khi đã làm sạch da với sữa rửa mặt. Chúng vừa có tác dụng trị nám nhanh chóng vừa giúp trị mụn nhọt rất tốt.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 Công dụng Rau ngót chứa rất nhiều vitamin B1, B2, B6, C cùng các khoáng chất như kali, canxi, phốt-pho. Phương pháp uống nước rau ngót sẽ giúp bạn có được làn da mềm mại, trắng hồng, xóa sạch những khuyết điểm trước đó. Chúng có khả năng đẩy lùi các sắc tố melanin hiệu quả, cải thiện da thêm đẹp, đồng thời hỗ trợ duy trì bóc sáng, thon thả rất tốt. Nên nếu chị em nào có nhu cầu giảm cân thì đừng bỏ qua bí quyết này nhé. Lưu ý, nếu không có thời gian thực hiện thì bạn rửa sạch nhiều rau ngót hơn, đủ dùng cho 3 ngày, để ráo nước rồi gói vào túi giấy, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra một ít, uống bữa nào say bữa đó. Rau ngót khá lành tính nhưng chúng có tính hàn, các chị em có thai thì nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng. Bạn vừa xem xong video, chị sạch nám, da trắng mịn nhờ một nắm rau ngót dùng đúng cách này. Đông đá ba quả chuối xanh rồi trà lên mặt nám và đốm đen không dám bến mảng, da cứ thế trắng mịn tự nhiên. Chuối xanh đã tốt một nhưng nếu để đông đá rồi trà lên da thế này, hiệu quả sẽ tăng gấp 10 lần, là con gái bạn không nên bỏ qua. Chuối xanh là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, nó không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng mà còn hỗ trợ làm đẹp da hiệu quả ngay tại nhà. Đặc biệt, việc sử dụng chuối xanh đông lạnh giúp da rẻ sáng mịn, những đốm đen, sẹo thâm sẽ ra đi vĩnh viễn. Thành phần nguyên liệu ba quả chuối xanh, một khay đá, một thìa muối biển, một thìa nước cốt chanh tươi, máy xay sinh tố. Cách thực hiện: Hòa tan một thìa muối biển cộng một thìa nước cốt chanh tươi vào trong một chậu nước nhỏ. Chuối xanh sau khi mua về, bạn đem rửa sạch, dùng dao gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, ngâm toàn bộ trong chậu nước muối pha chanh chừng 10 phút nhằm giúp nguyên liệu không bị thâm đen. Sau thời gian trên, thái chuối thành lát mỏng rồi cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với nước sôi để nguội. Hoàn thành xong, đổ hỗn hợp vào khay đá rồi bỏ trong ngăn đông của tủ lạnh chừng 3 đến 4 giờ. Cách dùng Bước 1. Dùng nước ấm rửa mặt thật sạch nhằm loại bỏ bụi bẩn bã nhờn trên da. Tiếp đến chuẩn bị một bát nước nóng, đem hòa tan với một thìa muối biển rồi tiến hành xông hơi chừng 20 đến 30 phút. Bước 2. Sau khi các lỗ chân lông đã được thông thoáng, sử dụng khăn xô bọc một viên chuối đông đá và trà nhẹ lên da theo chiều kim đồng hồ. Bước 3. Thực hiện thao tác này đến khi nguyên liệu tan ra hết thì dừng lại. Bước 4. Cuối cùng hãy thoa một lớp mỏng kèm dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên chăm chỉ thực hiện phương pháp này mỗi ngày một lần và các buổi tối trước khi đi ngủ nhằm ngăn chặn quá trình lão hóa, làm mờ thâm nám, giúp da trắng sáng mịn màng từ sâu bên trong. Song song với đó, bạn có thể sử dụng chuối xanh đông đá để làm sinh tố trái cây, thức uống giảm cân vô cùng hiệu quả. Cách làm cũng khá đơn giản, chỉ cần lấy 3 viên chuối xanh pha thêm với một chút nước lọc, dùng hỗn hợp đó uống liên tục trước bữa ăn 30 phút. Chỉ sau 2 tuần thực hiện, lớp mô bụng cứng đầu sẽ không cánh mà bay, vòng 2 trở nên thon gọn, sán chắc. Bạn vừa xem xong video Đông đá ba của chuối xanh Sôi trà lên mặt Nám và đốm đen không dám bến mảng Da cứ thế trắng mịn tự nhiên Học cách nấu nha đam biến da xỉn màu đen sạm trở nên hồng hào, trắng mịn, cả mùa hè không lo nổi mụn. Nha đam không chỉ dùng để đắp mặt nạ mà chúng còn được nấu lên, làm đồ uống đẹp da dịu dàng vô cùng hiệu quả. Nha đam chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin A, C, E, B1, B3, B6, B12, có tác dụng dưỡng da mịn màng, xe khít lỗ chân lông, điều chỉnh lượng bã nhờn tiết ra, cung cấp độ ẩm cần thiết để da luôn căng mướt không bị khô. Hơn thế nữa, nha đam còn có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm nên dùng để chữa mụn trứng cá sẽ rất hiệu quả. Mỗi ngày uống 500ml nước nha đam, chỉ sau một tuần, bạn đã thấy da hết mụn sáng khỏe lên rõ rệt. Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản Nha đam, chọn những lá dày mình, to, đường phèn Cách thực hiện Đầu tiên, bạn gọt bỏ vỏ cùng hai viền gai bên ngoài Gọt sạch vỏ xanh để tránh bị ngứa, dị ứng cho phần thịt trắng vào trong nước muối pha loãng, ngâm khoảng 20 phút để nha đam hết nhờn, rồi đem rửa lại với nước. Vớt ra để ráo, cho vào máy xay sinh tố, xay qua thôi chứ không cần nhuyễn quá, hoặc bạn dùng dao thái thành miếng nhỏ cũng được. Tiếp theo, bạn đổ nước và đường phèn vào nồi. Cứ một lá to nặng khoảng 5 đến 7 lạng thì cho một lít nước cùng một cục đường phèn nhỏ, không nên nấu đặc, ăn sẽ nhanh chán. Sau khi nước sôi, bạn thả nha đam vào, đun sôi một lần nữa thì tắt bếp, để nguội rồi cho vào chai, đậy nắp bảo quản trong tủ lạnh uống dần, vừa mát vừa tốt cho cả da lẫn dáng đấy nhé. Bên cạnh khả năng cải thiện làn da xỉn màu, thường xuyên nổi mụn, đặc biệt là trong mùa hè oi ả như thế này, trở nên trắng mịn thì nấu nước nha đam để uống còn giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa làm mát gan, chữa dị ứng cùng rất nhiều bệnh khác. Thay vì mua đồ uống nhiều chất bảo quản và không có lợi cho sức khỏe, tại sao bạn không dành ra vài phút để thực hiện công thức này nhỉ? Chúc bạn luôn xinh! Bạn vừa xem xong video học cách nấu nha đam, biến da xỉn màu, đen sạm trở nên hồng hào, trắng mịn, cả mùa hè không lo nổi mụn. Ba công thức kèm trộn tẩy trắng da cấp tốc ngay tại nhà hiệu quả hơn cả đến spa mà hội con gái nên biết. Nếu muốn tiết kiệm tiền mua mỹ phẩm hay đến các spa, bạn hãy thực hiện ngay công thức dưới đây để sở hữu làn da trắng nõn vạn người mê. Công thức 1. Vaseline cộng vitamin E cộng kem sâm Chuẩn bị nguyên liệu một lọ Vaseline, hai lọ kem sâm, một vỉ vitamin E Cách làm với các nguyên liệu này, bạn có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng thuốc Tây trên toàn quốc. Cho Vaseline và kem sâm vào máy xay sinh tố, trích từng viên vitamin E để lấy dung dịch bên trong, cho vào máy xay. Bấm nút để xay nhuyễn trộn đều các nguyên liệu, tạo thành hỗn hợp đồng nhất đặc mịn. Chút hỗn hợp có được vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản để dùng dần. Mỗi buổi tối sau khi tắm xong, hãy lấy hỗn hợp thoa đều khắp người, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào sâu lỗ chân lông. Đối với những vùng da khô ráp cứng đầu như khuỷu tay, đầu gối, gáy thì trà mạnh hơn. Lưu hỗn hợp trên người khoảng 30 phút thì tắm lại bằng nước sạch. Trong tuần đầu tiên hãy thực hiện liên tục mỗi ngày, ở những tuần tiếp theo thì giảm còn 2 đến 3 lần mỗi tuần. Chỉ sau một thời gian kiên trì thực hiện, làn da đen nhẻm bẩm sinh cũng trở nên trắng dần theo từng ngày mà không cần đến spa. Công thức 2, Nivea cộng dầu dừa cộng cám gạo. Chuẩn bị nguyên liệu: một lọ kem dưỡng thể Nivea ban đêm, 50ml dầu dừa, 500g cám gạo. Cách làm: cho các nguyên liệu vào máy xay để có thể dễ dàng trộn đều nhanh nhất. Sau khi có được hỗn hợp đồng nhất thì cho vào lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa, đậy kín nắp rồi bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Cách sử dụng cũng tương tự như công thức trên, sau khi tắm sạch sẽ xong, hãy lấy hỗn hợp kèm trộn, thoa đều lên người và massage kỹ toàn thân. Sau 20 đến 30 phút thì tắm lại với nước sạch. Thực hiện kiên trì 3 lần mỗi tuần để có được làn da trắng sáng. Công thức 3. Thuốc aspirin, cám gạo cộng sữa tươi không đường. Chuẩn bị nguyên liệu: 3 thìa canh cám gạo, 50ml sữa tươi không đường, 10 viên aspirin. Cách làm: cho viên aspirin vào chiếc bát, thêm chút nước ấm rồi nghiền thành bột mịn. Tiếp đến cho cám gạo và sữa tươi không đường vào chén bột aspirin rồi trộn đều thành hỗn hợp đặc sệt. Mỗi lần sau khi tắm xong, hãy lấy hỗn hợp thoa đều lên người, thư giãn khoảng 15 đến 20 phút thì tắm lại với nước sạch. Áp dụng kiên trì công thức này để có được hiệu quả rõ rệt. Chú ý, các loại kem trộn trên với thành phần an toàn cho da. Tuy nhiên, do không có chứa chất bảo quản nên đừng để quá lâu để tránh hỏng kem và gây ảnh hưởng đến da. Bạn vừa xem xong video 3 công thức kèm trộn tẩy trắng da cấp tốc ngay tại nhà hiệu quả hơn cả đến spa mà hội con gái nên biết. Mê mẩn với bí kíp lột trắng da cực an toàn ngay tại nhà, đến mỹ phẩm đắt tiền cũng phải chào thua. Để có làn da trắng không hề khó như bạn nghĩ, chỉ cần kiên trì một chút và thực hiện công thức dưới đây là đủ. Ngày nay có rất nhiều kem trộn, mỹ phẩm làm trắng da được bán đầy trên thị trường. Đặc biệt là trong thời buổi thứ gì cũng có thể mua online, chất lượng thật giả lẫn lộn như hiện nay thì các chị em càng nên cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang. Công thức dưới đây chỉ sử dụng những nguyên liệu an toàn nên sẽ giúp bạn lột da nhanh chóng và hiệu quả. Thử ngay nhé! Bạn cần chuẩn bị một chén đường, nâu hay trắng đều được, một quả chanh, một chén nhỏ mật ong nguyên chất. Cách thực hiện Bước 1. Bạn đổ đường vào nồi, thêm một chút nước rồi đun đến khi chúng tan chảy hết thì vắt nước chanh và cho mật ong vào, khuấy đều một lần nữa rồi tắt bếp. Bước 2. Đợi hỗn hợp nguội bớt thì bạn cho chúng vào lọ thủy tinh sạch, đậy nắp bảo quản dùng dần. Nếu cất trong tủ lạnh thì có thể để được một tháng cơ đấy. Cách dùng làm sạch da và lỗ chân lông giúp giãn nở bằng cách tắm hoặc lau người với nước ấm trước rồi tắm khô. Nếu chúng quá dính và khó dùng thì bạn ngâm vào nước nóng trước khi sử dụng là được. Để da mềm mại và không có cảm giác rát da, bạn bôi một lớp mỏng phấn rôm rồi mới đến hỗn hợp này, nên thực hiện thành từng vùng da nhỏ. Đặt một miếng giấy A4 hoặc mảnh vải sạch lên, vỗ nhẹ cho hỗn hợp dính vào bề mặt giấy, để nguyên khoảng 1 phút, đến khi chúng khô đi thì giật nhanh tay. Cuối cùng bạn rửa lại với nước và thêm kem dưỡng ẩm hoặc dầu dừa hoặc gel nha đam là xong, áp dụng 2 đến 3 lần một tuần. Công dụng Công thức này không chỉ giúp da trắng hồng lên hiệu quả, loại bỏ hết tế bào chết, trở nên mềm mại mà còn lấy đi các sợi lồng một cách dễ dàng. Lưu ý, đối với da mặt thì bạn chỉ nên rửa lại với nước là đủ Còn nếu muốn lông tơ và dê mép biến mất thì bạn cứ thao tác như bình thường Trước khi ra ngoài hãy bôi kem chống nắng và che chắn cẩn thận bạn vừa xem xong video mê mẩn với bí kíp lột trắng da cực an toàn ngay tại nhà, đến mỹ phẩm đắt tiền cũng phải chào thua. Bỏ thứ này vào nước rửa mặt thì dù 40 tuổi da vẫn láng mịn, không nhăn, không nám. Các bạn chỉ cần lưu ý, bỏ vào nước rửa mặt một trong những nguyên liệu sau, đảm bảo da bạn sẽ ngày càng đẹp lên mỗi ngày. Nhiều người cho rằng rửa mặt chỉ là bước làm sạch da để tránh việc bít tắc lỗ chân lông sau một ngày dài, nhưng sự thật lại không phải vậy. Bạn chỉ cần lưu ý một chút trong khi rửa mặt là có thể vừa làm sạch, vừa khắc phục những nhược điểm của làn da một cách hiệu quả. Chỉ cần bỏ thêm vào chậu rửa mặt chút nguyên liệu dưới đây. 1. Một chút muối hạt cho bạn nào da nhờn Những bạn gái có làn da nhờn thường hay bị mụn do da tiết dầu quá nhiều dẫn đến tình trạng lỗ chân lông to. Bạn chỉ cần bỏ chút muối vào nước rửa mặt mỗi ngày sẽ thấy da giảm hẳn dầu, mụn sẽ dần dần hết sau một tuần sử dụng. 2. Sao khô đừng quên mật ong Mật ong là cứu cánh cho những cô nàng da khô, không chỉ bằng việc đắp mặt nạ dưỡng da. Hòa một thìa mật ong vào nước rồi dùng rửa mặt sẽ giúp dưỡng ẩm da, giúp làn da mềm mịn hơn mỗi ngày. Làm việc này thường xuyên, bạn sẽ thấy làn da được trẻ hóa không ít. 3. Da xám xịt, một thìa giấm Việc thức khuya hoặc uống không đủ nước, ngồi nhiều trước máy tính đều là nguyên nhân khiến làn da bạn xám xịt, nhợt nhạt đi so với ban đầu. Để điều trị việc này cũng rất đơn giản, hãy hòa tan một thìa dầm táo vào nước rửa mặt nhé. Dầm táo giúp tẩy da chết, giúp máu lưu thông đến da tốt hơn, lấy lại sức sống, màu sắc rạng rỡ cho làn da bạn. 4. Da bắt đầu lão hóa, nước trà xanh với những bạn không may bị lão hóa da sớm thì hãy dùng nước trà xanh để rửa mặt ngay nhé. Nước trà xanh có chứa chất chống oxy hóa cao sẽ giúp bạn sớm lấy lại làn da săn chắc không nếp nhăn như ban đầu. Ngoài ra nước trà còn có khả năng kháng khuẩn trị mụn rất tốt. 5. Massage mặt 2 đến 3 phút mỗi ngày. Dù lười đến đâu bạn cũng nên dành 2 đến 3 phút mỗi ngày để massage thư giãn cơ mặt. Bạn cũng có thể massage luôn trong lúc rửa mặt, giúp da hấp thụ hết dưỡng chất có trong nước. Làm đẹp không phải một sớm một chiều mà là cả một quá trình kiên trì. Hãy tạo những thói quen tốt trong việc chăm sóc làm đẹp da ngay từ bây giờ các cô gái ạ. Bạn vừa xem xong video, bỏ thứ này vào nước rửa mặt thì dù 40 tuổi da vẫn láng mịn, không nhăn, không nám. Chú ý, hướng dẫn từng ly từng tí 4 bước uống vitamin E chuẩn nhất để da luôn đẹp như ý mà chẳng bao giờ bị phản tác dụng. 1. Cách uống vitamin E Uống một viên một ngày sau khi ăn sáng 30 phút Uống liên tục và đều đặn trong 3 tháng, sau đó nghỉ 2 tháng rồi lại tiếp tục uống chỉ cần uống đúng cách, vitamin E sẽ phát huy tối đa tác dụng ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, loại bỏ nếp nhăn, nám da tự nhiên. Đặc biệt tuyệt đối không nên uống quá liều, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 2. Cách bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E thì thoa vitamin E cũng là cách nhiều phụ nữ áp dụng để dưỡng da hiệu quả. Cách làm cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một vỉ vitamin E rồi làm theo các bước dưới đây là được. Bước 1. Dùng sữa rửa mặt để vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt với nước ấm như bình thường. Bước này giúp da được thông thoáng, lỗ chân lông mở rộng tạo điều kiện vitamin E thẩm thấu tốt hơn. Nếu bạn trang điểm thì hãy tẩy trang thật sạch nhé. Bước 2. Xông hơi với nước nóng và muối chừng 3 đến 5 phút. Xông hơi có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, cho da mịn màng và hấp thụ vitamin E, giúp da trắng sáng tự nhiên từ bên trong. Bước 3. Mỗi lần, bạn dùng 1 đến 2 viên vitamin E, trích lấy phần dịch ở bên trong rồi thoa đều lên da. Kết hợp dùng tay massage nhẹ nhàng khoảng 1 phút, rồi thả lỏng, thư giãn thêm 15 phút, đợi khi da mặt hơi xe lại thì rửa lại với sữa rửa mặt. Bước 4. Cuối cùng lấy một khăn mặt mềm, thấm nước lạnh, rồi lau nhẹ nhàng lên da thêm một lần nữa. Bước này vừa giúp lấy sạch lớp vitamin E còn sót lại trên da, vừa tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung vitamin E một cách gián tiếp bằng cách ăn nhiều các loại rau quả, trái cây chứa hàm lượng vitamin E dồi dào như bưởi, cam, quýt, dưa hấu. Những loại trái cây này vừa giúp giải nhiệt, vừa tốt cho da lại bồi bổ sức khỏe cực tốt. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Bạn vừa xem xong video. Chú ý, hướng dẫn từng ly từng tí 4 bước uống vitamin E chuẩn nhất để da luôn đẹp như ý mà chẳng bao giờ bị phản tác dụng.